các cậu sẽ được dẫn chuyển đến vùng đất theo tạo được 38 này của Colombia. Sau đó thì các cậu di chuyển đến đây. Có thể bọn chúng đang co tụng lại tại đây. Nhớ là phải đến bất ngờ. Sau đó quay về đi. Thời điểm tập trên đi. Máy bay sẽ chở sẵn. Chở sẵn ở đây. Nếu có gì phải thông báo ngay. Được rồi, nhớ sao mệnh lệnh đi. We are entering drop zone. blood. Game time! từ đây cho tới nè cẩn thận đi Get on. Good. Look inside. Tên đầu sỏ của chúng là đi cơn Quan sát bên trái đi Có kẻ địch Có bảy, có chừng 等等的。 Đến lúc làm việc rồi Bend it in up. Repeat. Repeat. In up. Chắc họ đã vượt qua được rồi. Ah, looks like we're losing the satellite, sir. Tín hiệu bị nhiễu thưa ngài. Get it back. Kêu họ quay lại đi. Working on it, sir, trying Không kịp rồi thưa ngài. Không thể thấy được. Kiểm tra ngay. Turn starboard. Chúng ta đi thẳng theo hướng 38 độ Nhớ cẩn thận dưới chân đi Chính là vị trí này Kevin Còn lên trinh sát đi Tuân lệnh Spectra is on and recording. Đến nơi rồi. Tôi điện từ trường đi Cắt từ dưới lên đi bao lên Bọn mình chỉ làm hai Một dòng qua trái Một dòng qua phải Để tôi kiểm tra đã Có tổng cộng là 5 máy quét Để xem đầu Có 4 khu chính e Có dễ được canh gác

Xì có chừng có gã gần cậu đó Tuyệt thật Cậu sắp được hưởng nước trời rồi Cô đến khu vực 17 đi, được Tôi sẽ theo sau Là thuốc viện, chúng sẽ được chuyển tới vùng giáp tranh của Colombia. Hay lắm, một vụ lớn đi. Tôi bắt kẹt rồi. Bọn chúng báo không hành chính đồng quá. Có lối nào ra không? Alvaro, phòng sao, chúng đi tới chỗ 25 cái thùng, cậu đừng lo. Được rồi, tôi sẽ giải quyết chúng trước la selva. Pero yo no soy uno de esos. Yo no soy Đến lúc phải kết thúc bạo động, no kết thúc giết chóc. Chúng đã tiến Tây Ban Nha Xem ra chúng đang họp mọi nghị gì đó Không thể để lịch sử bị quên lãng được Chúng nói gì đó đến lịch sử Tôi chỉ biết thế thôi Sao chúng ta có thể nghe mãi tiếng ầm ĩ của súng đạn được? Cái tuần đó tôi thấy toàn là dầu 15 thùng dầu thô Chúng chắc là dùng mục đích chạy động cơ Cả hai chuyến tiến Những kẻ chiến đấu đến ngày xét xử Y la guerra Sứ mệnh của hòa bình Trước việc có một bọn cướp đang đến tình hình thay đổi ra khỏi đất ngay thôi Bắt giữ những hết bọn chúng đi Bọn người Mỹ này đã mở ra ngoài Oh Đội một, tôi bị tấn công rồi Đội một, ah, ah. tôi bị tấn công rồi ah. Đi mau đi mau He's not breathing. Who are these assholes? Nhanh lên bọn chúng đang đuổi theo kìa Không còn thời gian đâu Phải đánh lạc hướng bọn chúng thôi Chết tiệt Ta mất bản đồ rồi Không ai được đi đâu cả Đi đâu rồi Chết tiệt Ta không cần được Được rồi giờ chỗ này ngay đi báo lên Tiếp tục đi Báo lên thay vì các bạn sẽ có lên Chúng ta phải không được rồi, đi thôi còn sống Đưa hắn vào bất cứ đầu đạn của hắn về căn cứ Bảo vệ xung quanh Các cậu theo tôi Vámonos Chết tiệt thật Chúng ta vừa làm cái quá gì vậy Còn đỡ hơn là bị giết Ta về bỏ rơi Kevin rồi Trước gì phải đến chỗ tập kết đã Chết tiệt bọn chúng Đi ban lên thôi Tôi nghe tiếng nhưng mà tiếng tay băng da Vậy làm sao đi Ta không phải là chỗ cũ kiểm tra băng ghi hình từ máy camera của bọn chúng đi Tuyệt lắm Chính xác là thứ ta cần Là sơn, Có vẻ thiện chiến hơn là tôi đã đưa họ Tìm những người còn lại đi Trên xe kia kìa, chết tiệt Hắn vào xe rồi oh, Chúng ta theo dấu chúng đi Ý hay đi anh định gì Bọn ta đang ở đây Thẳng hướng này Có lẽ chúng đang về căn cứ Vậy chúng ta phải chạy đua với chúng Được Tôi không sợ đâu Tốt Đi thôi nào Có gì không hả? Chẳng có tín hiệu nào từ bọn họ Điện thoại hay tín hiệu Hay bất cứ gì Xin lỗi thưa ngài không có tín hiệu gì cho thấy Họ quay lại đã 8 tiếng trôi qua rồi Giữ tất cả mọi thứ cả bản in đi Có lẽ là có lúc ta cần tới Ta không có thông tin Có lẽ có tai nạn gì rồi chăng Cô đó có gì vậy Thông tin vừa cho biết được một quân đội Colombia đã mở một đợt tấn công tàn quét khu rừng nhiệt đới. Tàu tấn công của nước này đã phá được một tổ chức lớn mua bán ma túy, gọi tên là FA, FLA. There's a phone line. Có một ngôi làng Không có gì đâu Để tôi nhờ kiểm tra Tôi sẽ ở ngoài này cover bogey at 2 o'clock. Spotted it. Stay down, stay down. Freeze. Go, go, go. Đi, bắt đích. Này bọn chúng tới đi, Đi mau lên rush hour. Operadora. Sí, sí, hola, hola. Sir, you got a call here. It's Colette. Chúng ta có điện thoại, nhưng đã lắm. Hello. Alo. Tôi Romeo thuộc biệt đội 17. Xin được nói chuyện. Alpha Stingray. Được rồi, tôi muốn chắc chắn hơn Hãy nói bật mã ra nghe nào Trời cho nguy hiểm, không thử Say again we were engaged. They're waiting for us. Guerrillas took out some kind of secret peace talk. Chúng tôi bị bọn quân đội Colombia tấn công Chết tiệt, bao nhiêu người còn sống vậy Đại chức tắt đường dây, chỉ mình tôi nghe thôi Được rồi sir Mọi việc sao rồi Chúng tôi đã cố gắng, bọn họ đã tóm được Kevin Cảnh sát nhận còn bao nhiêu người còn sống Còn ba người Hiện tại Can đang ở đâu uh, Tôi đang theo bọn nó để cứu Kevin anh không được quay lại đó Quá nguy hiểm Hãy trở về ngay theo lệnh Nhưng còn có biết Không còn việc của anh ở đó nữa Về ngay Tôi đã mất hai đồng đội rồi Tôi không muốn mất thêm nữa Anh nghe rõ chưa Chân thưa ngài Tăng tìm cách đến vị trí 190 Chúng tôi sẽ đợi đó Cứ nghe trực thăng đến đi Sao rồi Không có kết quả Đi thôi Đừng trốn hắn như thế chứ Đồ ngu Trói tay hắn phía sau để hắn không bỏ trốn được Đưa hắn vào phòng đi Making you a star. Vậy bắt đầu nào for the camera. You and your friends made quite a mess. Bạn của mày sẽ được nhìn thấy mày. So who sent Vì you hãy diễn cảm đi. I'm looking for... Được rồi. Columbia. Ta tên Kevin. Jake. Netflix. Canada, chúng ta dò được tầng sóng rồi. Phóng to lên thermal. Là họ đi. Bọn họ đang ở đâu vậy? Chết tiệt thật. Nhanh lên, họ sắp tới rồi. Đất, tôi đang ở đâu? Giờ nhanh nữa, tôi đến chỗ tập kết rồi. Chúng ta có vấn đề Không đâu đây thì gió lớn quá Cậu tìm cách càng nhanh càng tốt What? Nhanh lên, nhanh lên nào. Chết tiệt. Bọn chúng. Nhanh lên đi. Nhanh lên. How's going on? Why aren't they landing? Cậu nói gì vậy? Sao đã bay đi? Bọn chúng đã phong tỏa rồi. Ai? Lính Colombia. Cái quái gì vậy? Tùy nhanh lên đi, Carter. You best talk fast. Cứ biết việc này là sao không? Ông luôn thích làm theo ý mình mà. Có gì làm cho hai người tôi gặp nguy hiểm đi. Có thật sự nghĩ cái gì hả? Tôi đang nghĩ ông nên sáng suốt. Bọn họ đang muốn là một vùng đất tự trị. Ít nhất cho đến lúc này họ đang chống lại nước Mỹ, theo những thông tin vừa nhận được. Một đoạn băng ghi hình từ Colombia đã được phát trên sóng truyền hình quân đội. Đây là camera của chúng ta. Và thông tin họ cung cấp những gì mà bọn họ triệt phá chính do những quân đội Mỹ đứng đầu. They've also released Giờ nên là một đoạn băng ghi hình kẻ đã thực hiện hành vi này. Và có thể nói đó đang trở thành một cuộc chấn động tại đất nước này. Oh Thế đi, các nhân viên của ông đã không thể kiểm soát được tình hình. Không, tôi biết được đến của tôi. Điều này không đúng, không phải sự thật. Carl Dobbs, CIA. Chúng tôi từ Seiya thế ngài, ngài có thể đi cùng chúng tôi được không? Tôi không có nghĩa vụ phải theo công. Chúng tôi đã được lệnh của tòa án, vì vậy từ quý vị, nơi này đã bị phong tỏa toàn bộ. Còn câu hỏi nào không? Tôi xin lỗi Đã không nói sớm là bữa tối Không được chuẩn bị Chúng tôi chỉ có thế này thôi Ông là ai hả? Ông cùng hội với họ không? Không Ông ở trong quân đội à? Chính các người đã giết vợ và con tôi Ông dùng quân đội để trả thù lại Chính xác thì chính xác các người đã hỗ trợ tiền Cho bọn chúng để chống lại đất nước chúng tôi Abre bem. Take it's empty. Let's secure the site. Kiếm được gì không? Everyone went home for the night. Xem cậu cũng không tệ. Nếu anh già tớ sẽ chẳng mó tới bộ đồ thế này đâu. Tại sao họ lại bắt Kevin chứ? Dù gì hắn cũng có mục đích. Xem ông ta nói gì kìa. Oh, Su misión es evitar que continúen las pláticas de paz entre el gobierno de nuestra Colombia y la FARC. Họ nói chính những lính Mỹ đã thực hiện các hành vi mua bán và trao đổi ma túy. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Đó chính là lý do tại sao chúng cần Kevin. Lo cual quiere decir que nuestra Colombia Chính vì điều này, chính phủ Colombia đòi nước Mỹ phải trao trả quyền tự do dân chủ cho Colombia. Chúng ta không thể ngăn chặn được làn sóng bạo động đang xảy ra, tại không có dấu hiệu của bọn chúng.

Chết tiệt, chúng canh phòng cẩn mật quá Chúng ta phải qua được ở đó Không biết Kevin ở đâu nữa Thấy cái gì không? Hình như kia có cái gì đó Tôi thấy rồi Có dấu hiệu oh, Thả lắm anh bạn Có hai tên ở trên mái nhà Và khoảng năm tên ở dưới Vigo, enferma. Vigo, atrás. León, dale atrás. Atrás, Vigo, atrás. ¿Dónde está mi gear? Where's my gear? đứa gì thế Bơm trên xe thế này Là bọn chúng đó Báo động mau Sắp giết à? đi gặp đại cậu, mau lên đi Đi thôi nào Sure you alright? Chuyện quá gì vậy? Sao dừng ở đây chứ? Chúng ta biết phải làm gì ở đây rồi. Đừng lo, ta phải đi thôi. Nhưng đi đâu mới được? Tìm bạn đi chứ. Lý nào Nói tôi nghe xem Được rồi, được rồi, được rồi mà ah. Anh muốn gì Nói xem Chuyện quá gì xảy ra không Nếu như không, tao sẽ bắn đó Mày hiểu chứ Tôi hiểu Vậy chuyện với mọi người là sao <sighs> Có phải đây là một cái bẫy đúng không Chính xác thì tôi không làm thế Nhưng chính bọn họ đã có ý thế There are people in my government who want to see the U.S. out, completely out of South America. Then we need to do something about that. Ah. Who are the shooters? Vậy thật ra là sao? Ai đứng sau chuyện này? Chuyện này không phải thẩm quyền của tôi. Tôi không có ý kiến gì cả. We were set up, and you have to tell the media that. Cái gì cơ? Tôi biết là ông biết. Tôi đã xem báo cáo. Chính xác thì tôi phải chơi trò khăm thôi. Giờ thì bọn chuyện đã rồi. Đã quá trễ rồi. Wait. Nếu như cậu muốn biết ai Cho tôi số của cậu I'm gonna give you a number. You find anything. Khi tôi biết thông tin gì, tôi sẽ gọi lại cho cậu. It's the only thing that can stop this. Vámonos! Enseguida! Oh, Chết tiệt cái mùi như thế đi Không sao đâu Chuyện gì cũng bỏ nó đi mà Xin lỗi nha uh, Cậu có tìm được thông tin gì không Chẳng được gì Hắn ta bảo hắn không biết Kevin Còn trong đó cậu từng được gì Tôi chỉ biết là bọn họ dựng lên chuyện này Để Hồng du khống cho nước Mỹ thôi Còn gì nữa không có lẽ họ sẽ dấy lên làn sóng chống Mỹ lan rộng. Đó là ý kiến rất là hay đi. Cậu có muốn quyền lợi của mình không? Yeah. Dân. Vâng. Ta phải làm gì đó. Đúng, ta phải làm gì. Tốt hơn là tìm đường ra khỏi chỗ này trước đã. Let's get our gear. Grand four. Chết tiệt thật, bọn Colombia đang đòi yêu sách với chính phủ về việc bồi thường thiệt hại. Tôi chỉ lo về lính của tôi lúc này thôi. Cách duy nhất lúc này là qua mặt xe da thôi. Không còn cách khác đâu. Để tôi tính đã. Stop! Chúng tôi cần ngay trực thăng để đưa họ về ngay lúc này. Chúng tôi sẽ làm. Được thôi, ngay khi tôi kiểm tra toàn bộ sự việc về họ, có dính dáng. Ông không thể làm thế, chuyện này là hoàn toàn đúng gì rất có thể bọn họ là kẻ đã vận chuyển các chất ma túy ở Colombia. Ông không thể làm thế được Tôi căn đoan họ không thể là thực hiện việc này Họ có gia đình và con cái Ông không thể làm thế Tôi hoàn toàn có quyền Và bọn họ phải tuân theo tôi Nhưng tôi thì không Trong tình trạng này tôi vẫn là kẻ đứng đầu ở đây Ông có thể đi được rồi Ông mới nhớ cảnh Chính xác điều ông nói đó Chính xác Ông còn nói chuyện gì nữa chứ Còn Commander Hãy coi chừng tôi And I'd advise you to back off. Kevin, let me ask you, that fence is wired and hot. And... Có dòng điện cao thế ở đó. Cậu nghĩ ta sẽ qua được đó sao? Tớ sẽ thử. Cũng dễ thôi bà. Cái quá dễ kêu gì? Nhìn thử xem. Xem như văn phòng chứ, Còn bên trong kia hả Hình như là không có căn phòng hay sao ấy Wait a minute. Dạ. Là cái giếng à Có lẽ thế Tại sao thế hả Ta cần kiểm tra một chút chứ Ta có thể vào bằng đường đó dạ, Ta cũng nghĩ vậy Không All the air we got. You guys know enough air. Đi, coi chừng Giật dây nếu có gặp gì rắc rối nhé Hãy coi chừng Easy yesterday. Yeah. Cậu sao kia, tới thì lối này Got anything? Cậu chú tôi chắc có chuyện gì với Sen rồi Đừng nói nữa Tôi cũng biết chứ Cậu ta làm được rồi Được rồi Sẵn sàng chưa?

está bien. Xuống đây, cầm lấy đi Nào mặc mã, cố lên chứ rồi Giật tới một tay đi Coi chừng bên ngoài đi Got him. Good check him. Chết tiệt Chẳng có gì ở đây cả Cố lên đi Chẳng làm được gì hết Có gì cơ Không được sao Mẹ kiếp Chúng về rồi Ta phải đi thôi Đi mau Giữ lấy Mở cổng ra mau Điều tra nghe Cậu cái bắn tỉa Oh good, I'm right behind you. ra phía sau mau đi Bọn chúng đi đồng thật mang tìm cách đi thôi giờ ngoài này có gì không? Còn cậu Còn bao nhiêu đạn hả? Tớ còn 4 Tớ còn 3 Hay lắm, làm việc tốt lắm Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Sao chúng tôi ra khỏi trò chơi này đi? Uh, Hỏi họ là khi nào ta được về nhà? Cậu cũng biết tình hình tôi mà. Vậy còn chúng tôi thì sao? Đợi tôi một chút đã. Xin đã. Quả bom ở Colombia đã giết không những trẻ em, còn phụ nữ, và đó là người thân của một đứa tên là Alvaro. Phải, chính người ông nói lúc trước không? Chính xác là thế. Tôi không ngờ mọi việc lại đi xa đến vậy. Nhớ rằng những gì cậu nhìn, cậu thấy đều là những giá trị thật sự. Tôi đã từng huấn luyện họ. Vì vậy, họ sẽ không từ bỏ ý định giết cậu đâu. Anh ta nghĩ quả bơm đó do chúng ta giật dây thực hiện. Columbia National. Tôi sẽ cố để các cậu thoát khỏi Colombia. Cậu cố gắng đến được biên giới Tola thì đến lúc kết thúc rồi. Tôi không thể nói chuyện với cậu được nữa. Tôi có thể lấy điện thoại của anh được không? Ông có thể, nhưng tôi nói trước. Ông sẽ không thu được kết quả gì đâu. Và ông sẽ phải nói chuyện với Nhà Trắng. Xin lỗi, Nhớ tin tôi Chính xác tôi hoàn toàn hiểu ông Sao rồi hả Ta phải chơi tới cùng trò này Cảm ơn cô All right. Shut it down. All right, mission walkthrough. Split up in the jungle. Chúng ta lại phải vượt qua khu rừng này nữa. Greg had the overwatch. Chúng ta sẽ là trước đã. Greg radioed in guard positions. Chúng ta đã làm theo kế hoạch, đúng chi tiết, đúng right. không nào? Greg told the black hats coming grade was watching the base through the spectra. Yeah? Which wasn't with our gear in the barn, right? No, it wasn't. God. Vậy chuyện gì xảy ra? Yeah, would have got everything. Phải, tôi cũng đang nghi ngờ đi. Uh, bad guys. Yeah. Gear up. Mọi việc sao rồi? Hoàn toàn ổn cả Ông chắc là làm theo lời tôi nói Chính xác mà Nếu thế ông sẽ được hưởng quyền của mình Được rồi, tôi sẽ đến đó Tôi muốn chắc là anh phải giữ lời Nếu không, tôi không đảm bảo mọi việc suôn sẻ đâu Được rồi, hy vọng là thế Tiếp tục đi. Chúng có thể ở đây. Được rồi, đi, Chúng ta còn bao lâu? Khoảng một tiếng oh, Chết tiệt các cậu Ta có khách Cái gì cơ? Đằng kia Mẹ kiếp, lại là chúng sao? Chỉ còn một cách duy nhất là ra khỏi đây Ta không thể để lỡ cơ hội được không còn cách nào khác đâu Cậu giữ cái kỹ này đi Giữ kỹ đi nhé Được rồi Ta phải cứu thôi Cậu biết cậu nói câu này bao lần rồi không Vì ta là anh em mà Được rồi ¿Qué, chơi trò này lắm Papel, ese río Me copian Dario, Rafael, me copian Ya me copian Giết tao đi Mày là đồ khốn Mày muốn trả thù cho vợ con mày hả Được lắm Giờ đến lúc rồi Chết tiệt Lũ chúng mày Giết tao đi Không tao sẽ giết mày đó Đứng yên đó General Velez

Ông định làm gì? Nếu làm gì cho tôi, tôi sẽ tha cho các anh. Cái gì? Các anh bạn Và các anh quay lại Mỹ Cũng đâu có đường thoát nào đâu Cách tốt nhất là theo tôi Vậy những người đã hy sinh Ở khu trại đó thì sao Những người ở đó đều là anh hùng Chết tiệt Ông lừa chúng tôi Những người bạn của tôi Bọn tôi không biết họ Các cậu dẫn họ đi Nếu họ không chịu Gài bơm vào Coi như là họ bị trúng bơm Chết tiệt Alvaro Chuyện này không đúng Thật sự người Mỹ không đặt bơm vào tòa nhà đó Mà chính là ông Là định vu khống đó hả Giết hắn đi Không chính là hắn Hắn đã dùng anh như quân cờ tài kia Có phải không You Chính là ông mà My wife Vợ tôi My son Con trai tôi Họ đã chết vì Colombia thôi Họ đã được ở cùng nhau Ông đã giết họ Không Bọn Mỹ mới giết họ Chính bọn Mỹ là kẻ đứng sau điều này Giờ giờ chúng ta đã thắng vì chúng ta đã chiếm lĩnh được vùng đất chúng ta Chúng ta sẽ ngự trị tại nơi này Và anh cũng thấy tự hào về điều này chứ Không ai có thể ngăn cản được chúng ta nữa Ah! <laughs> Ông có biết một người lính phải làm gì không? Phải chết cho đất nước Colombia à? Con dân đã chết vì đất nước Thấy đủ rồi Cái này quan trọng lắm đấy Theo tôi nào! Có địch! Theo tôi nào Đừng không Có không Bây giờ đang muốn lấy cái đạn nước Thank you bên uh, đèn rét điện đừng chạy vòng vòng nữa alo đủ đồ rồi đừng chạy vòng vòng nữa bây giờ thủ nhà gà đi không không nó bắn nó bắn nó bắn bây, bây giờ có nên lấy hai cây đất không có không bây giờ bắt cây đất này tỏi giỡn giỡn giỡn ai bắn kìa đâu lên nhà ghè thủ nè lên nhà ghè thủ nè Nghe nghe thủ nha Bo Bo thua ở bên cổng trời á Mình có bo Mình có khả đúng Khả năng là bo thua bên cổng trời Mình này cứ khả năng đi Mình cứ lên nhạc mình thẳng đi Bạn bạn gì đi Đây là cái mình ở đây Hai người cây trước, hai người kia sau, alo Hai người cây trước, hai người cây sau nha mất bắn bắn bây bây giờ bắn đi để à, cho địch biết rồi kéo rồi hả nấp vô đi sâu với tôi nè đi sâu với tôi nè bạn không quyền canh bên kia còn một thằng một thằng canh ở đây còn còn mình canh ở đây là bên kia canh bên kia xem coi có được không có mười bốn chục một thằng canh bên kia một thằng canh bên kia đừng có nữa đừng có nữa alo một thằng canh bên kia nữa quên nè thằng thằng thằng thằng này canh nó bên kia canh nó bên kia canh canh bên kia á canh bên kia rồi rồi ờ, cánh đây đi đúng rồi rồi rồi thằng này rồi thằng này ừ rồi thằng đó canh bên đó đi sao là mo thú trong cuộc trời quê nhà bê giang này quê nhà bê giang này hết trong quan rồi kìa quê nhà bê giang này đó hết trong quan rồi bắn cũng đâu đi ủa đâu rồi rồi xong ơi ơi ơi ê có ai có keo không trời chưa chưa nãy giờ lướt không có trái keo nào luôn á có có ai có keo không không em có một cái thôi thủ đi thủ đi thủ thủ đi thủ đi đó nói với đời vậy không có ngồi với một con con chạy đi đâu vậy kêu nè kêu nè một người canh đây canh bốn góc có người kêu nha đúng rồi sao kim rớt nữa trời Kiểu cái quỷ nó đến khóc lơm Ủa, ủa, nó có địch, cho tôi nha. có địch, đây cái Đứt đầu nó nó cái bộ cái này dướng cảnh giác Đến bên kia kìa Hãy cảnh giác Có địch